cái nó đang để con ờ, mình thả đi nha nha bự con này cũng mới đực nữa cả nhà đực có hai mang kêu nó bên không à. đã cản một cái con hành nha nó đang đi ăn ngon lắm không nó vậy đâu vô túi, nó nghe ép đá nha chả báo đủ nguyên mà nó đực nha không ép đá nữa kêu nè đó chả báo lửa Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh lúa miền Tây ha. Thì à, hôm nay à, cũng khoảng 7 giờ mấy tối các bạn mình đi ra đồng mình bắt ếch lạc cả nha hay mình sẽ đi bắt những con ếch nuôi đó. bên nhà của năm á, thì ông đó bán một số con ếch các bạn. Thì lúc bán nó có ra một số con á nó sẽ ở vòng vòng đây. Và mình sẽ tiến hành mình đi bắt những con ếch lạc này. Toàn là ếch bự không các bạn. Thì à, hy vọng là mình bắt sẽ có vài con gì làm gì ăn các bạn. Hôm nay mình có một cây à, cây vợt nè với à, à, cái à, túi ếch túi đây đựng ếch tôi gặp mình chưa bắt tại vì ếch này là ếch nuôi nên mình bắt nó sẽ dễ hơn ếch đồng nha các bạn chỉ cần dùng cái vợt này bắt là được rồi Đó, giờ mình sẽ đi thôi bên kia là nhà của con ờ, năm ha bên nó ít nhiều lắm đây mình sẽ đi ờ, bên cái đìa của mình nè đây các bạn mới ra mình thấy hai con hai con ngồi nó là nó cự này mình sẽ bọc đậu nhảy theo này nó khôn quá các bạn thấy mọc em nè đó dính nè nha quay chạy các bạn đó, mọc em nha con này có ếch đực các bạn đây một con các bạn nghe ánh đèn mình thôi nha úp tô con này nhìn lại bạn ít nuôi thì rất dễ bắt cả nhà ừ. đã con này cũng hết được nè đây con cua này các bạn cua cái nó đang để con à, mình thả đi nha mình đập đó mỗi chạy <laughs> vô này các bạn à như giật rồi là khó chạy nha <laughs> em nói nha con thứ ba nha cả nhà Nước bự con này cũng mới đực nữa cả nhà cái đực có hai mang kêu nó bên không nè đó để mình cho nó vô túi cái đực nó nghe đèn mình nè vô nha con này cũng chậm các bạn cách nuôi là dễ bắt rồi các bạn nghe không nghe nè chụp mấy cái mới được rồi đó đọc lấy nó chụp bên này bên này ok thấy không đó nè các bạn rỗi chạy nha con này cũng ít nuôi nó chạy này con này ít được luôn cả nhà đó. Cốc. mình cho nó cho bạn dễ ha con kia nó chạy cột cột luôn đây mình phát hiện ra một con này các bạn cái này không biết bắt đầu ít nuôi nữa mà nó hơi xanh chạy rồi nó lên này bắt đây nè ha một em nè nha con này bắt được bắt được có mang kêu nha mình bỏ vô cái đây các bạn mình phát hiện ra một con rắn hoành nha mình sẽ thằng bắt nó rồi rất hoàn không, không biết nó để con coi mới được Ồ, ờ, con á Rắn hoàn các bạn ơi Quá đã à Vô à Rắn hoàn nha đã nó chản luôn các bạn nè ngon hành nha nó đang đi ăn nè ngon lành ngon lành canh đạo <laughs> nè cả nhà wow. đó đã luôn nha một em vô nào thằng cái đường nghỉ chứ mình chặn đồng này là hết hết chạy ngồi trong góc không nó chạy đâu vô túi không ấy đó đó ốc này ấp đáy nha chạy bá đủ nha các bạn nó đực ngang trong hai trái nữa có mang kêu nè đó chạy bá lửa luôn mình bỏ nó vô rồi đây các bạn ơi thì đây là nãy giờ thành quả của mình à, mình đi sôi được các bạn để mình mở ra cho bạn xem nha đó quá trời luôn nè ha đó hai bốn sáu tám tám con ếch bự bự không các bạn với một con cá ngỗng hành nha đó cái hành này giờ làm gì đây nấu cháo gì đây đã luôn nha nó to không à rồi video mình đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha các với cả nhà